mọi người thường hay nhận xét là lần đầu gặp em thì thấy à, khó tiếp xúc nhưng mà quen rồi thì cũng rất là vui vẻ à có hơi nóng tính làm điều dưỡng mà nóng tính dạ, à, điểm điểm mạnh thì à, chút xíu nhưng mà điểm yếu nhiều lắm có chút xíu nóng tính trong đó luôn chúng ta vừa đến với một cặp rất là dễ thương thưa quý vị còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai xin mời bạn nữ mời bạn nam mời bạn nữ giới thiệu về mình Dạ, em xin chào à, chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam bên kia và cùng ờ, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. À. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Hoa, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Long An ạ, à. em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Em làm công việc gì Thoa? Dạ, em làm điều dưỡng chị. Mời mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Ngọc Minh, hiện tại bây giờ em đang làm uh, nhân viên bảo vệ và PT ở các phòng tập ở Thủ Đức ạ. Quê em ở uh, Thủ Đức luôn chị. Hôm nay em 32 tuổi. Nhân viên bảo vệ bệnh viện. Ồ, vậy cũng hợp lý cô kia nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì ta? Dạ, à, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình ạ. Còn về khuyết điểm thì à, mọi người thường hay nhận xét là lần đầu gặp em thì thấy à, khó tiếp xúc nhưng mà quen rồi thì cũng rất là vui vẻ ạ. À có hơi nóng tính chứ làm điều dưỡng mà nóng tính ờ. nhiều lúc cũng stress quá chị à điểm mạnh điểm yếu của em là gì à, điểm ờ, điểm mạnh thì ờ, chút xíu nhưng mà điểm yếu nhiều lắm à, em ăn nhiều lắm tập thì phải ăn nhiều ăn chứ đâu có sao sức đâu bảo vệ chứ ừ. có chút xíu nóng tính trong đó luôn rồi nóng tính Rồi. cô kia cũng nóng em cũng nóng Hai nữa bên nóng luôn khi đụng chuyện có nóng dữ dội không em nóng là em im ru cái em kiếm chỗ em ngồi chỗ à chứ như em mà nóng tính là cũng gây phiền hà chúng ta lắm rồi nha ưu điểm của em thì em uh, uh, hát được nhạc bolero chị ơi Thôi làm câu nghe thử đi Nắm tay hết dần hết hơn em nhé Xa cách thêm buồn người tình ơi Mình yêu yêu mãi muôn đời Giờ đây ta sẽ không rời Sẽ không bao giờ mình cách đôi đường hay đó rất là ngọt ngào bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi dạ em uh, trải qua hai mối tình rồi anh linh mối tình đầu tiên của chị là cái uh, anh đó ảnh thích em nhưng mà ảnh ờ, không dám nói còn mối thứ hai thì em với ảnh quen nhau khoảng được vài tháng sau đó thì ảnh nói anh đi du học vậy bạn trai thì sao mình trải qua mấy mối tình rồi dạ em có ba mối tình với ơi mối tình đầu tiên của em lúc em 19 tuổi à rồi. lúc đó em quen bé kia thì em ham chơi quá em hẹn người ta mà tới ờ, sáng sớm mà tới ba giờ chiều em mới tới lần dạ gần nhất đây ờ, bốn năm mấy à, người đó người ta khó tính lắm như vậy như là em đi ờ, đi uống cà phê thì đi xa thiệt xa uống chỗ mà cô ấy thích cô ấy bắt em phải mặc bộ đồ như như áo sơ mi rồi ờ, mang giày quần jean rồi những lúc đi gần nhà thì ờ, cũng phải như vậy nói chung đi đâu cũng phải mặc đồ như cô ấy thích mới được thì ờ, biết đâu cô có thích cho nó đồng bộ tông sờ tông cho nó vui có gì đâu khó ờ, không có thoải mái cho em đúng không dạ thấy rồi bó bây giờ mình tới ờ, chuyện tương lai đi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào chịu nấu ăn thôi còn nấu ăn ngon hay dở thì em ờ, không cần thiết cho lắm tại vì em ăn nhiều thì cái gì nấu em, em ăn hết à <laughs> rồi em gái biết nấu ăn không cưng dạ biết chị biết mừng quá lo được cái bao tử rồi đó còn gì nữa không em chút xíu nói nhiều giống em để hai người cùng nói nhau thì nó nó nó có công chuyện nó sẽ hay hơn chiều cao thì mấy năm mấy sáu được rồi không cần da hơi trắng xíu tóc dài điều gì mà em không thích nhất ở người con gái người ta đừng ghen quá thôi tại vì em làm môi trường bệnh viện thì có nhiều thân nhiều cái nó, nó, nó tế nhị à, bệnh nhân mà nữ người ta bị té chân người ta té mà mà gãy chân gãy tay hay là gì đó chày áo rồi đó em phải phụ giúp bên kia người ta khiêng người ta vô ẩm vô rồi đó à cái đó công việc mà ghen cái gì ghen bậy bạ vậy đâu có được em có hay ghen không em dạ không không hả <laughs> nếu mà thấy bạn trai mình ẩm cô gái này ẩm cô gái kia vậy em có khó chịu không dạ có ờ. thì sao nói không ghen trời ơi nhưng mà cái đó mình phải xác xác định đó là công việc người ta bị tai nạn người ta mới vô bệnh viện rồi ảnh mới ẩm đó nhưng mà ở trong pt ở trong pt á mấy phòng tập gym có ẩm người ta không em dạ không có chị ơi ờ à, cái đó ẩm là bậy á nha cái đó ẩm dạ. là phải ghen à em thích một mẫu người bạn trai ờ, như thế nào à, dạ về ờ, ngoại hình thì bạn đó cao khoảng một m sáu mươi lăm trở lên nước da ngâm không hối không bụng phệ nhìn sạch sẽ gọn gàng biết lo làm ăn biết kính trọng người lớn và và có ý định lập nghiệp tại sài gòn đó giờ em thấy có ai tập gym mà bụng phệ không bụng phệ được hên quá không hối ha bụng phệ khỏi coi khỏi coi cái bụng có cái gì em không thích ở người bạn trai không dạ em không thích tính ờ, gia trưởng với lại tính toán quá chị em có tính toán chi ly quá không em dạ không gì xả láng luôn chị xả láng luôn là nghèo hoài đó cưng thì em mới đưa cho người ta giữ hết à mốt lấy vợ về đưa cho người ta giữ hết đúng không được em cao mét mấy dạ mét bảy bây giờ à, em có định là xác định là mình à, sống làm việc ở thành phố hồ chí minh luôn không dạ có nhà em ở đây mà rồi ổn luôn tánh em có lăng nhăng không không có chắc không chắc em có cái định hướng phát triển kinh tế như thế nào trong tương lai không thì uh, em sẽ cố gắng em mở một cái phòng tập gym trong hai năm nữa với một cái quán ăn nhỏ tốt vậy là cũng có những cái định hướng em cứ việc đi làm điều dưỡng kinh doanh để ảnh không về điều dưỡng xong rồi về phụ chồng bán ăn. quán ăn được không dạ, dạ được dạ à, vâng. chào em gái dạ thí dụ như khi chồng nóng tính thì à, em cũng nóng tính thì sao chắc em phải ngồi lên bớt à mà đây người ta chịu nhường nhường bớt rồi đó nhưng mà em nóng tính em em im lặng mà à nóng tính im lặng mà thứ dòng mình im lặng cái phụ nữ cũng hỏi tại sao im hai người mà cãi nhau thì em im lặng hoài hay sao thì mình ra mình năn nỉ năn nỉ phải không à thôi được hợp anh này cũng cao to ha đen cao to đen mà không có hôi không có hói không bụng bự không bụng bự chỉ có người đang nói là hói bụng bự thôi không đi ta dạ hôm nay em ờ, tới đây cùng với ờ, bà ngoại em gái và mấy chị đồng nghiệp của em bà thấy ờ, cháu rể tương lai này được không bà <laughs> thì bà thấy thì cũng vui vẻ nói chuyện cũng đặc thà cũng dễ thương cháu tìm hiểu đi rồi gửi tiếng tới tương lai hôn nhân gia đình con trai đi với ai dạ em đi với chị và bạn Dạ, cho em, dạ, em xin chào chị Cát Tường, và anh Quyền Linh và tất cả ờ, quý, quý vị khán giả ở đây. Về vẻ bề ngoài thì thấy rất là tương đồng, à, em thấy rất là xứng đôi. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Thấy chưa, em gái thấy và chị hiền làm dễ thương vậy chưa? Kéo màn cửa ra để cho hai bạn gặp nhau và trò chuyện với nhau. Mở, Mở rào. rào. cảm ơn anh em mặc áo đùi ha, giống nhau ha à, <laughs> Anh hát nha Dạ Em ơi, lòng anh thì rất chân thành Muốn được chọn đời yêu em Chớ đừng giận hờn anh nhé Em ơi đừng bao giờ nói chia lia Sẽ làm tội nghiệp anh lắm Đã thương nhau chớ phụ tình nhau anh hát hay hồi nãy là anh nói là anh là hiện đang làm ở đâu anh à, anh làm ở bệnh viện thủ đức á em anh là con ờ, thứ mấy trong gia đình vậy anh con trai lớn nhà anh đông anh em không anh cứ đi em gái ruột mà em gái đi lấy chồng rồi à, công việc của anh nó có chiếm nhiều thời gian với anh lắm không thời gian thì sáng tới chiều thì hôm sau mình ờ, mình sẽ nghỉ mình sẽ làm đêm buổi một buổi sáng rồi tới buổi đêm thì có thời gian rảnh ra ngoài thì anh đi dậy ở ngoài còn nếu ví dụ mà sau này mà mà anh có quen được em thì ờ, anh sẽ cắt bớt thời gian ờ, đi làm thêm ra ngoài đi nói chung là lúc nào mà rảnh được thì anh cứ em chơi em ờ, thấy anh có khó tính không thôi nhìn thấy anh vui vẻ có đen lắm không không đen lắm <laughs> anh thì thích đi du lịch đi chơi mà xe máy em có thích đi không dạ cũng có vậy nếu vậy là cứ mình cứ một tháng mình đi một lần đi yeah. <laughs> anh sợ anh chạy xe em nhắm đi thôi em bình thường một ngày em làm uh, giờ hành chánh hay là mình làm theo ca mà liên dạ, tục luôn em làm theo ca anh nếu mà rảnh thời gian nào thì anh tới em rước đi đi về giờ đó nha anh thích con trai hay gái anh con nào cũng được hết dạ. đừng đừng xấu giống anh mà giống em đi <laughs> thì anh mong là là mốt sau này mà anh đi làm về thì có tiền đưa hết chừa anh chút xíu nhưng mà nếu mà không chừa cũng được mà nấu ăn cho anh anh muốn uh, sau này uh, thì anh sẽ à, em anh sẽ không bảo vệ em mà những nhiều người khác nữa mà anh sẽ chú tâm bảo vệ em nhiều hơn rồi hết thời gian chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau cũng phần nào hiểu được nhau rồi ha và bây giờ là lúc chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định của mình bấm nút là để hẹn hò với nhau các bạn nhé một hai hết thời gian sao em gái không bấm em có bấm mà không ăn đấy hai bạn nắm tay chúc mừng các bạn nha vỗ tay lên nào các bạn một chút thử cảm giác thế nào à, đây là chàng trai cũng rất chân thật cô gái cũng rất là chân tình luôn ha vấn đề vẫn chưa quyết liệt thôi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 bây giờ thì à, cảm giác bạn gái thế nào đúng hả đúng vui không vui bạn trai thấy vui không kích động hay sợ sợ gì thôi hôn bạn gái cái nào không đáng rồi chúc các bạn hạnh phúc nha Hôm qua đặc biệt là một chiếc Max TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân bạn có thể kết nối bluetooth điều khiển bằng giọng nói đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên tivi rất tiện lợi chúc các bạn hạnh phúc nha rồi đợi bạn gái đi ha hẹn hò nhau nha cô ba cô gái có vẻ nhút nhát nha như vậy là ngày hôm nay hai cặp đôi rất đặc biệt Cặp đôi nào cũng dễ thương và họ đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau Chúng tôi hy vọng là sẽ sớm nhận được tin vui từ uh, các bạn Cảm ơn nhãn hàng UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Quý vị hãy theo dõi chương trình vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Bây xin chào. chúng ta xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. đi ra đường em hay cầm tỏi thầy bói nói á, là em do ăn bò cho nên bị rớt em từ đó em không bò nữa trời đất ơi em ờ, ế kiên trì luôn á 25 mùa lúa trổ rồi em chưa từng nắm cổ tay ai dạ em cũng vậy dạ em cũng vậy hả em không có mượn ý tưởng gì hết em chỉ cần người đàn ông đó yêu thương em nếu thật sự anh yêu thương em thì những thứ khác ảnh sẽ vì em mà anh thay đổi tốt hơn ừ. em chia tay với bạn trai được lâu chưa em dạ lâu rồi anh tình yêu với 7 năm dạ tại sao không đến được với nhau không phải tình yêu nào cũng tới được với nhau anh mấy năm cũng chưa rồi lên Chương trình bạn mối hẹn hò được phát sóng vào lúc 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.